quel est le moins cher Parce que ça, c'est tous les deux des, des thèmes de l'art. Bây giờ chót cái đầu nào mà đỏ cũng muốn. Yeah. Yeah, thank you. Ở hàng piano có dịch vụ cho thuê đàn luôn nha mọi người. Hôm nay um, có mấy người khách nước ngoài đến thuê đàn là mấy bạn nước ngoài ở đến đây ở Việt Nam trong thời gian dài hay ngắn gì cũng có thể thuê đàn để chơi rồi chơi xong rồi trả về thôi. Thường uh, mấy nghệ sĩ hay đến đây thuê đàn mà mình quên quảng cáo cho mấy bạn biết. Gibier frais, soudain, moins cher. Oui, il y à a là. Oui, il y bien Lát nữa Hoàng Piano sẽ gửi cây đàn này đến cho cô người Pháp là bà chủ à, của một doanh nghiệp rất lớn tại Việt Nam và cái cô này rất là dễ thương cổ muốn tiêu đánh đàn cho cổ nghe cổ nói là mặt tiêu nhìn giống nghệ sĩ quá luôn mà sao không chơi đàn đó các bạn thấy đó ngại lắm các bạn à tiên cá mà đánh đàn lỡ cô ấy mê tiêu luôn rồi sao lỡ cô ấy thích Tion rồi, rồi sao chịu gì nổi đúng không ừ. đó thấy không rồi ừ. nhưng mà các bạn à, biết là ở đây có dịch vụ cho thuê đàn nha mọi người thuê đàn ví dụ như là xài một tháng thì à, giá nó cũng mềm thôi nhưng mà phải bảo dưỡng đàn cho tốt bởi vì đàn này đàn Nhật Bản second hand nhưng mà nó mới đó đẹp vô là khách chấm liền từ dàn diễn viên à quên từ dàn nhân viên phục vụ cho đến à, bán đàn cho đến đàn đây nhìn ai cũng giống nghệ sĩ chuyên nghiệp có chú là không giống rồi nha đó chú ngồi trước đây là giống như ông chủ vậy đó Tình hình hôm nay doanh số là cũng khá là tăng từ khi tôi quay lại shop Hoàng Piano làm việc mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ. Một ngày tôi làm ờ, cho 10 công ty, mỗi công ty 2 tiếng đồng hồ nhưng hôm nay Hoàng Piano đã lấy Tion 3 ờ, tiếng rưỡi rồi. Đó các bạn thấy. Nhớ nha, đến Hoàng Piano bán đàn, cho thuê đàn, sửa chữa đàn. Đàn mới, đàn cũ gì cũng có. Ở đây không có đàn bà thôi. Nha mọi người, tạm biệt mọi người.